Và ngày hôm nay thì không có đầu lô tô nào nổ về chúng ta hai nháy phải không anh em? Và lô tô kép ngày hôm nay được thể hiện như là 77 nổ về chúng ta một nháy, 33 nổ về một nháy anh em ạ. 88 nổ về chúng ta một nháy anh em nhé. Vâng và xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 891 và những đầu lô tô một nháy hai nháy anh em ạ.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 Tôi sẽ lấy 5 chấm 1 thì tôi sẽ đi bắt con 9 này. Kết hợp với giải 5.6 tôi bắt con 1 này anh em ạ. Đấy, rất chi là đẹp phải không anh em? 9 ghép cho một ngày sau sẽ nổ về 91, 19 anh em nhé. Đây là những con số để cho anh em tham khảo anh em ạ. Mình chơi thì mình phải có ngày thắng ngày thua phải không anh em? bye ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ. Những ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn đánh to quất lớn thì hãy liên hệ Zalo 0946178633 Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ. Vâng vào ngày hôm sau 19 được nổ về chúng ta một nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Câu kèo có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo anh em nhé.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 cầu kèo chạy có thật 100% anh em nhé. Có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em? Vâng và tương tự như vậy thì chúng ta hãy đi vào công cụ phân tích dòng bạch kim xem con 0440 có phải là những lô tô gan không anh em ạ. Mình chơi thì mình phải biết cầu kèo nó chạy như thế nào mình mới dám phang vào phải không anh em? Kiểu mà phang vào thì tiền mất tật mang phải không ạ? Vâng và ngày mai thì cầu kèo chạy rất chi là đẹp anh em nhé.